Xin chào các bạn à, Hôm nay mình xin giới thiệu lâu lắm rồi mình mới trở lại với chủ đề phim hoạt hình <coughs> Thế thì à, các phim hoạt hình thì mình đã nghiên cứu các phần mềm Ví dụ như là phần mềm à, Cartoon Aminator Phần mềm à, à, Great Talk Animator Thế thì à, những phần mềm này Ờ, hoặc là Moho thì ờ, trong các phần mềm làm 2D thì mình thấy là phần mềm Tombomb Harmony là một phần mềm nổi tiếng và hiện nay được rất nhiều các hãng phim hoạt hình như Walt Disney rồi ờ, các hãng phim hoạt hình nổi tiếng được chiếu trên TV thì họ sử dụng phần mềm này các bạn đầu tiên mới va chạm thì nghĩ là phần mềm này nó rất khó nhưng thực ra nếu chúng ta biết cách thì chúng ta làm việc với phần mềm này nó cũng rất là tiện Đấy, chúng ta có thể vẽ nhân vật trực tiếp lên trên đây một cách mềm dẻo mà không phải thông qua Photoshop bởi vì à, khi chúng ta vẽ bên Photoshop ấy, nó như các phần mềm như là Creator, Animator thì khi các bạn vẽ trên Photoshop các bạn phải đầu tư một cái máy cực khủng tầm khoảng à, 4 450 triệu à, chip Xeon bộ nhớ đến à, 60GB bộ nhớ trong 60GB và những cặp màn hình nổi tiếng như là tầm độ khoảng 16GB trở lên thì ờ, nó nó mới có thể nhẹ nhàng mà chúng ta làm được bên Photoshop được nhưng Photoshop thì nó là phần mềm chỉnh sửa hình ảnh và đồng thời thì nó vẽ chúng ta dưới dạng hình bitmap chính vì vậy khi mà chúng ta render ra thì ờ, hình ảnh nó không được nét không được nét thì ở đây mình uh, mình thấy là phần mềm này là vẽ để vẽ vector thì rất là tốt và thậm chí màu sắc thì các bạn có thể tùy chọn bên trong của nó phần mềm này thì giao diện nó đầu tiên chúng ta khám phá nó hơi khác so với các phần mềm kia nhưng mà nó cũng rất tiện cho những bạn mà đã quen với các phần mềm uh, dựng phim của của, ờ, của hãng Adobe với ví dụ như là các phần mềm như flash vân vân thì các bạn có thể sử dụng rất là tốt Đấy. thì uh, mình cũng xin uh, giới thiệu cho các bạn là đối với phần mềm uh, ờ, Thombom này chúng ta cũng có thể làm được rất rất nhiều việc ngay kể cả cái bộ hiệu ứng của nó thì cũng rất là đa dạng giúp các bạn triển khai các dự án theo ý muốn một cách nhanh hơn một cách nhanh hơn và hiệu quả phần mềm này được chia ra làm các khối như sau thì bây giờ mình xin giới thiệu các bạn là đây là bộ phần ờ, menu chính giúp các bạn lựa chọn các tính năng của nó một cách ờ, dễ dàng hơn đây là menu chính gồm có menu file menu file dùng để tạo mới một dự án hay là một ờ, slide đấy chúng ta gọi là một cảnh rồi mở cảnh đã có mở cảnh gần đây uh, cất uh, ghi vào hay là chúng ta gọi là lưu trữ vào CPS là chúng ta chuyển sang một file khác với cùng một tên khác và chúng ta có thể update database của của bối cảnh vân vân chúng ta có thể import hình ảnh vào 3D model và chúng ta có thể uh, export trở thành các uh, bộ phim dưới dạng các file khác nhau đấy và phần cuối cùng là chúng ta có thể in và thoát phần edit còn vâng, edit thì uh, nó có rất nhiều chức năng ví dụ như là chúng ta chỉnh sửa page cắt dán vân vân trộn nhóm tham chiếu tham uh, tức là chúng ta đặt lại cái cái phần đấy rồi phần keyboard shortcut là tạo các phím ờ, các phím uh, tắt trên bàn phím phần view thì cho chúng ta sử dụng là chúng ta có thể view trên rất nhiều thứ như là zoom timeline là cái đường đường uh, thời gian ở bên này bên dưới này thời gian đấy các bạn có thể ờ, thời gian rồi uh, insert play play thì do cho chức năng chúng ta như là chúng ta có thể là chèn xa chèn âm thanh vân vân và chúng ta có thể là uh, ghi uh, chuyển để khi mà chúng ta gender rồi phần insert thì cho chúng ta gồm có tạo xương rồi color card uh, ờ, drawing ờ, vẽ drawing uh, ờ, game bond tức là chúng ta chúng tạo những các uh, chức năng để làm một game nhóm vân vân Đấy, chúng ta có rất nhiều thứ để chúng ta có thể sử dụng phần cảnh đấy là phần phân cảnh phần drawing là phần vẽ đấy. những chức năng chìm là chúng ta thấy là nó đang chưa xuất hiện ở đây à, khi mà cần đến nó sẽ nổi lên còn animator thì chúng ta có thể sử dụng rất nhiều thứ như là deform cell vân vân rồi phần uh, ờ, Windows của chúng ta thì có rất nhiều chức năng chúng ta có thể mở rất nhiều các cửa sổ để chúng ta chọn gồm có như là workspace không gian làm việc toolbar uh, để chúng ta có thể uh, cho nó hiện lên chúng ta lấy vân vân phần uh, 3D graph rồi animator mesh camera color uh, curve and control point gồm có trục vân vân điều khiển biển drawing drawing substitution tức là uh, chúng ta có thể tạo những cái miệng trên substitution miệng của nhân vật và chúng ta có thể cho nó chuyển động theo từng frame function guide là đường hướng dẫn integrate thực help là trợ giúp giúp đỡ layer property là để cho chúng ta hiện là bảng lớp library là thư viện các bạn có thể sử dụng và đặc biệt nhất là master controller để cho chúng ta điều khiển rigging nhân vật một cách tốt nhất phần model phần node uh, ờ, library phần node view phần audience skin đấy để chúng ta có thể uh, nhìn những các cảnh phía trước và phía sau perfective là phần 3D phối cảnh vân vân đấy là phần trợ giúp như thế này Thế công cụ là nằm ở bên trái công cụ nằm bên trái chúng ta gồm có select select thì gồm có select và công cụ là cutter dùng để cắt những đoạn nhân vật ờ, khi ta vẽ phần chỉnh sửa như gồm có contour editor phần này dùng để chỉnh sửa các điểm pencil editor và smooth editor perfect tip là phối cảnh envelope là chúng ta để điều chỉnh tăng giảm uh, của một cái phần vẽ à, tiếp theo là chúng ta sử dụng phần uh, ờ, brush brass ở đây là cái con chổi hay chúng ta gọi là cọ thì chúng ta có thể vẽ pencil phần con dấu phần uh, s uh, phần con dấu Đấy, một con dấu phần chữ rồi phần sơn thùng sơn đây chúng ta làm được nó gồm có phần uh, morphing vân vân rồi phần chuyển động và cuối cùng là phần xương Đấy, phần xương thế thì à, bảng timeline thì nó nằm ở ở chỗ này nằm ở phía dưới à, bên cạnh timeline là phần lớp Đấy, chúng ta có phần layer lớp ở đây thì lớp ở đây gồm khi mà các nút ở đây thì gồm có lớp nào được hở thì cái con mắt nó sẽ hở ra đấy con mắt hở ra phần tiếp theo là phần uh, onion skin phần này dùng cho các bạn dùng để vẽ theo vết phía trước và phía kế tiếp phần lock là khóa đây là play chúng ta chạy còn đây là khung thời gian khung thời gian Đấy, chúng ta có thể cho khung tăng giảm nhiều như thế nào tùy các bạn phần uh, đây là timeline timeline cho các bạn nhất là phần uh, notes library thì cho chúng ta một thư viện các chức năng rất là nhiều thứ như uh, ờ, blur gauge scammer color uh, rồi uh, rất nhiều thứ composite để chúng ta tổng hợp lại cutter display grow gradient vân vân các bạn có thể làm được những chức năng này tôi sẽ giới thiệu trong bài sau một cách chi tiết hơn nếu các bạn bắt đầu từ hôm nay chúng ta sẽ học tom bom harmony để cho các bạn thấy là nó sử dụng rất là dễ Đấy. ví dụ như đây tôi tạo một cái nhân vật các bạn thấy tóc của đằng sau đang chuyển động đấy rồi miệng mũi vân vân với bà bên này và bên này thì không chưa tôi chưa cho cái người lên đây là vẽ những nhân vật như là công chúa vân vân đấy. đấy đây là chuyển động không giống như là bên uh, bên phần chuyển động của uh, Grey Talk Animator thì phần bên đó thì thường thường là chuyển động ngang thôi sang bên trái hoặc sang bên phải nhưng ở đây chúng ta thấy là nó còn chuyển động tiến lùi ra sau đấy các bạn nhìn thấy đây tôi điều khiển tiến lùi ra sau nhá các bạn thấy là rất là dễ và các bạn làm bộ phim rất là hay ờ, còn phong cảnh thì vẽ rất là tuyệt vời phong cảnh chúng ta có thể vẽ nhiều thứ ờ, lên trên phần uh, drawing ở đây à, các bạn vẽ trên này các bạn có thể bật cái này lên các bạn vẽ trên vùng lưới một cách uh, chuẩn nhất phần line ở đây dùng để giúp các bạn uh, soi sáng uh, các lớp phía dưới để chúng ta có thể nhìn để chúng ta vẽ theo Đấy. ở đây thì cho chúng ta các phần như trên select chức năng là mô chuyển các layer theo các trục tọa độ phần quay rotate thì chúng ta thấy là phần đây phần quay phần đây scale là phần phóng to thu nhỏ phần đây là skew là bóp méo rồi phần đây là maintenance size tức là nó sẽ cố định các cỡ theo cái zoom ống kính tức là ống kính chúng ta di chuyển thì thì cái này nó cũng sẽ giúp cho chúng ta giữ được nguyên cái tỷ lệ phần spin offset cho chúng ta có thể là uh, quay theo một cái uh, offset offset đấy là dịch chuyển đi ấy. Đấy, còn phần đây thì cho chúng ta là vị trí vẽ vân vân phần zigging là công cụ ở đây zigging đây tuyệt vời lắm các bạn ạ đấy phần đây là mirror view dùng để chúng ta soi gương đấy, chúng ta có thể view trái view phải bên phải bên trái Uh, ngoài ra thì các bạn có thể uh, di chuyển các cửa sổ phóng to thu nhỏ như này các bạn tăng đưa vào đây thì trở thành chuột thành mũi tên uh, hai chiều có thể lên trên hoặc xuống dưới Đấy, các bạn dễ dàng chuyển xuống đối với Tombow Harmony thì các bạn chỉ cần một cái máy tính uh, Core i7 đời uh, thế hệ 2 hoặc thế hệ thứ nhất là tạm chạy được rồi còn chúng ta có thế hệ 4 thì chạy càng nhanh còn càng tốt mà các máy tính thì các bạn nên mua máy tính đeo máy chạm ví dụ như là M4500 M uh, 6 6800 đấy, các hệ thế hệ uh, Dell Precision ở đấy thì nó hỗ trợ nhanh hơn và các bạn chỉ cần một cái um, ổ đĩa cứng 500 g là bình thường bộ nhớ các bạn 8 hoặc đến 16 là các bạn có thể sử dụng làm các phim hoạt hình được rồi nếu các bạn đam mê và khéo tay thì các bạn sẽ có thể uh, tạo ra được những các uh, tạo ra được uh, những bộ phim uh, hay cho các em thiếu nhi hay cho các em thiếu nhi uh, tôi thì uh, không chuyên vì tôi là tôi học xong rồi tôi lại đi làm cái công việc khác cho nên tôi không chuyên tâm vào trong việc làm phim hoạt hình à, nếu các bạn đam mê làm phim hoạt hình thì các bạn đó, sử dụng các cái phần mềm Tombomb này rất là tốt và tôi khuyến cáo các bạn là tại sao giá của Tombomb nó đắt nhất đắt nhất là nó có nguyên do của nó Đấy, các bạn nhìn thấy cái sự cử chỉ chuyển động của cô gái à, đây là tôi mới dựng nhưng mà chúng ta thấy là nó cũng rất là mềm dẻo Đấy. các bạn có thể sắp xếp đối tượng nào trước đối tượng nào sau một cách tốt hơn mà không cần phải import hình ảnh từ bên Photoshop sang việc mà case talk animator hoặc là custom uh, ờ, cartoon animator thì việc đó họ làm thì chúng ta phải có một cái sự chuyển đổi giữa phần mềm và Photoshop hoặc là Illustrator ờ, của hãng Adobe nó rất là lâu và tốn bộ nhớ cùng một lúc các bạn phải uh, làm việc với hai chương trình thì máy tính các bạn phải đầu tư tầm 20 triệu trở lên đấy là ít nhất là phải như thế còn nếu chúng ta với một cái máy tính độ khoảng 10 triệu đến uh, ờ, 7 triệu trở lại à, từ 7 triệu đến 10 triệu là chúng ta cũng có thể uh, nó như bằng một cái điện thoại thôi thì các bạn cũng có thể là làm được cái phần mềm này rồi và khi uh, ta ghép âm thanh vào thì nó cũng render rất là nhanh render rất là nhanh Đấy. Um, thực ra thì mình học là mình hiểu hết mình làm được hết nhưng mà cái tay của mình không khéo đó do là cái cái tay của mình nữa các bạn chịu khó vẽ hoặc các bạn chịu khó dựng thì các bạn sẽ làm tốt hơn tốt, tốt hơn tôi rất nhiều nếu như các bạn bắt đầu học từ buổi hôm nay học từ đầu hôm nay thì các bạn sẽ Ờ, thấy rất là thích thú với cái phần mềm này tôi ờ, sẽ cố gắng là giúp các bạn đây tôi, tôi nói là tôi giúp các chức năng thế còn cái độ khéo và vẽ của các bạn được đến đâu thì đó là do các bạn đấy, đó là do các bạn và các bạn làm như thế nào thì đấy là do các bạn đấy, các bạn có thể vẽ như, như thế này đấy, hoặc là vẽ một cách tốt hơn thì các bạn cũng có thể là làm cho nó chuyển động đấy ví dụ như bà này cái bà này đấy Đó, cái bà bên cạnh này bà tây bên cạnh này các bạn nhìn thấy là tóc bà chuyển động và cái con mắt lẫn cái cái mồm nó cũng rất là tuyệt vời đấy các bạn nhìn thấy không đấy, cái mắt cái mồm nó cũng rất là lên xuống nó không cứng chúng ta có thể cúi nhìn sang trái bên phải à, rồi cúi xuống ngẩng lên vân vân đấy, đấy tôi đang làm tôi chưa ghép người phần vào hoặc là tóc của cô bên này đung đưa đung đưa như bên này sang bên này do chiều gió do chiều đấy. còn đây là người ta đi từ bên trong đi ra các bạn nhìn thấy đi bên trong ra đấy. đấy ta chỉ cần vẽ cái đường trượt nữa là xong tức là cho cái cảnh uh, hai bên đường của chúng ta hoặc là trên nó lùi về phía đằng sau nữa là ok lùi đằng sau thì rất là dễ thôi các bạn cũng không có gì phải lo lắng cái chuyện đó cả thì chúng ta sẽ làm lùi ừ, <coughs> tôi cũng làm một cái uh, Clay Talk Animator thì uh, thực ra là rất khó đối với các bạn mà chưa hiểu thì uh, Clay Talk Animator các bạn phải mua bản quyền thì mới được nhiều nhân vật nhiều chức năng còn nếu không thì các bạn phải tự uh, spin line đường ống để các bạn đi thôi các bạn phải uh, vẽ bên uh, bên ờ, Photoshop rất nhiều bộ phận thì nó mới trở thành được còn nếu và cái mà chúng ta co các bộ phận trên lớp ấy, nó rất là khó nếu mà chúng ta nhớ xóa nhầm đi là nó sẽ không hình thành được đấy, đấy là trên um, ờ, Creator Animator bởi vì trên đấy thì cũng rất ít các hiệu ứng giúp chúng ta làm cho bộ phim nó sống động hơn rất là khó và các bạn thân mến thì ờ, tôi nói tiếp khi các bạn cần thêm một cái chức năng gì các bạn nhấp vào cái ờ, nút dấu cộng này nó sẽ đưa cho chúng ta rất nhiều thứ như là uh, color uh, các bạn có thể đưa ra bảng color color nó nằm chỗ nào rồi nó cũng rất là dễ thôi đây các bạn này. đây thì đây là phần menu color của các bạn đây. các bạn có thể thêm vào từng màu sắc add color vào cái bảng của chúng ta hoặc chúng ta có thể là uh, gọi cái thư viện color cũ ra Đấy. bằng cách các bạn có thể là uh, link với bên ngoài một cái color trước Đấy. ví dụ ở đây tôi link tôi để trong thư viện tôi để trong thư viện thì các bạn nhìn thấy là tôi để trong uh, đây viêm ngọc của quả chẳng hạn hoặc là tôi để vào chỗ ông đạo lên cá và còn cá vàng. chẳng hạn chọn một ổ D, ổ E các bạn lưu vào trong đâu các bạn có thể sử dụng cái này để các bạn à, đưa ra hình ảnh ví dụ như là ở đây các bạn có thể rất là nhiều thứ đấy ok các bạn nhìn thấy là màu sắc ta tạo ra được rất nhiều bộ trong này Đấy, hoặc chúng ta có thể thêm chúng ta sửa chúng ta có thể chọn màu sắc ở đây Đấy, các bạn có thể chọn màu sáng tối màu xanh màu đỏ vân vân cho các bạn sử dụng rất là rồi đánh xe màu rồi màu gây điền thì các bạn có thể chọn màu sắc ví dụ như là chọn này các bạn có thể chọn màu này đấy thì cái màu của chúng ta để chạy nhiều chỗ hoặc các bạn có thể à, thêm một vài một cái vài cái vào đây đó. chọn màu này đấy chúng ta làm rất là đẹp đúng không rồi ok thì uh, bài đầu tiên tôi muốn giới thiệu cho các bạn về chức năng của Tom Bomb Harmony và các bạn cố gắng là chúng ta sẽ học để chúng ta uh, thao tác với Tom Bomb ờ, dễ hơn phần ở dưới này thì chúng ta nhìn thấy là gồm có view thông thường này view gender này đấy rồi chúng ta có thể sử dụng rất nhiều thứ ví dụ như reset view đấy. rồi uh, current view on top vân vân camera mặt nạ vân vân đấy thì những cái này tôi sẽ giới thiệu trong cái bài bài tới bài tới là vẽ nhân vật và làm quen với các công cụ còn bên này là công cụ ờ, vẽ của chúng ta gồm rất nhiều chức năng khi mà chúng ta nhấp vào một cái ờ, cái gì đó thì nó sẽ cho chúng ta ví dụ như là trổi rất nhiều cỡ này, này rất nhiều cỡ để các bạn có thể chọn Đấy, chọn và các bạn chú ý là các bạn theo dõi uh, các kênh của tôi thì uh, trong kênh này tôi sẽ uh, bài sau tôi sẽ uh, sự nói về phím tắt cho các bạn để các bạn có thể sử dụng nó một cách tốt nhất à, bài này à, ta dừng tại đây chúc các bạn à, một buổi tối xem vui vẻ và hạnh phúc và chuẩn bị cho chúng ta một chiến lược uh, chiến lược để chúng ta sử dụng với uh, phần mềm uh, dựng phim 2D chúc các bạn vui vẻ nhé ok thank you chào các bạn